tính môn địa lý đó đầu tiên công thức đầu tiên là chúng tôi sẽ nói đến ở phần video đầu tiên là chúng tôi sẽ nói đến 5 công thức đầu tiên đầu tiên là chúng tôi sẽ nói về ờ, độ che phủ rừng phủ rừng và độ che phủ rừng chúng ta sẽ lấy đơn vị phần trăm nhé đầu tiên chúng ta sẽ lấy độ che phủ rừng sẽ bằng diện tích rừng chia cho diện tích vùng và diện tích vùng ở đây là cả nước diện tích quốc gia chúng ta sẽ nhân với 100 Bây giờ chúng ta sẽ cùng lấy ví dụ là ở trong một cái sách giáo khoa nó nói về là tính độ che phủ rừng của các năm 1943, 1983 và 2005 ấy. Chúng ta có thể lấy 1983, 1943 là với 14,3 triệu hecta rừng. Chúng ta lấy 14,3 nhân 100 chia cho 331.212 km vuông thì sẽ bằng là 43%. 200 331.212 km vuông là diện tích nước 1983 là với 7,3 triệu hecta nhân với chúng ta lấy với 100 đấy 21,7 phần trăm 2005 thì chúng ta có thể lấy 2005 thì diện tích là 12,7 nhân 100 cũng như thế và sẽ bằng 38,3%. Rồi. Cái thứ hai tính tỷ trọng cơ cấu Bây giờ chúng ta sẽ nói đến tỷ trọng cơ cấu và tỷ trọng cơ cấu này chúng ta sẽ tính theo đơn vị phần trăm. Chúng ta lấy tỷ trọng cơ cấu sẽ bằng giá trị thực tế nhân với 100 sẽ bằng giá trị thực tế sẽ nhân với 100 thì sẽ bằng chia cho giá trị tổng thể tổng thể ở đây là tổng tất cả mọi thứ đấy đó bây giờ chúng ta sẽ cùng đưa vào ví dụ nhé ví dụ nông nghiệp của Việt Nam chúng ta là năm 2000 nghìn đấy

79%, chúng ta tính đến đơn vị phần trăm giá trị tổng thể 163. Đây là nông nghiệp, còn lâm nghiệp hai nghìn thì sẽ bằng bảy nghìn sáu trăm 7.673 phẩy chín nhân một trăm chúng ta sẽ lấy bằng cũng như trên 14,6%. Thủy sản hai mươi sáu nghìn chín mươi tám phẩy chín một trăm một một ba bằng 16,22 phần trăm đấy còn cái phần của năm 2005 ấy nông nghiệp thì sẽ bằng ờ, nông nghiệp thì sẽ là sản lượng nông nghiệp ấy thì 18.343 lâm nghiệp 9.496 còn thủy sản 63.549 tổng thể là 256.387,8 và các bạn có thể nhớ tính theo cái ờ, tương tự như thế chúng tôi sẽ không hướng dẫn lại cái công thức này các bạn có thể tự phải tự có thể tự đọc ra và chúng tôi sẽ chỉ lấy một trong cái con số này thôi Công thức thứ ba là công thức tính năng suất cây trồng. với đơn vị tạ trên 1 hecta nhé. Chúng ta sẽ lấy năng suất thì sẽ bằng sản lượng chia cho diện tích. S diện tích ấy S mình ờ, cứ coi đây là S là diện tích nhé nhân với 10 thì sẽ bằng cái gì đấy chúng ta có thể lấy ví dụ là sản lượng lúa của năm 2014 của đồng bằng sông Hồng là gì chúng ta có thể lấy ở đây bởi vì là tư liệu này chúng tôi có thể lấy trong một quyển sách giáo khoa cho nên là các bạn hãy lưu ý nhé các bạn hãy lưu ý bởi vì chúng tôi có thể lấy ví dụ trong sách giáo khoa để chúng tôi có thể ra bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với công thức thứ tư là tính tốc độ tăng trưởng của tính tốc độ tăng trưởng đơn vị của nó là phần trăm các bạn nhé chúng ta sẽ tính với đơn vị phần trăm nhưng với công thức là chúng ta sẽ lấy năm đầu tiên bằng 100 lần lần lượt lấy các năm sau chúng ta sẽ lấy các năm sau nhân với 100 nhưng rồi chúng ta sẽ chia năm đầu đó Bây giờ đến cái công thức cuối cùng Chúng ta sẽ tính bán kính hình tròn Tính bán kính hình tròn ở đây không phải ai cũng biết đâu nha bán kính hình tròn ở đây thường là nói đến cái ờ, cơ cấu to hay nhỏ bởi vì cái này liên quan đến biểu đồ tròn chứ không phải là biểu đồ quạt đâu mà nhiều người cứ rất hay nhầm tưởng là biểu đồ này là biểu đồ hình quạt chúng ta sẽ phải lấy coi r chúng ta sẽ coi r là năm đầu chúng ta sẽ coi r chính là năm đầu ấy là năm đầu tiên thì sẽ bằng một đơn vị bán kính Rồi. R5 đầu sẽ là một đơn vị bán kính nhé. R5 sau thì chúng ta sẽ phải tính rồi. 1 cộng chúng ta sẽ lấy căn căn bậc 2 đây năm sau chúng ta sẽ chia cho năm đầu đấy bây giờ chúng ta sẽ tính với ờ, bây giờ chúng ta sẽ ví dụ nhá ví dụ trong sách giáo khoa môn địa lý năm 2000 là một đơn vị bán kính chẳng hạn chúng ta sẽ lấy năm 2000 2000 là một đơn vị bán kính thì đây sẽ là R của 2014 thì sẽ bằng 1 1 nhân với cộng với

và đây chúng tôi sẽ giới đã giới thiệu cho quý bạn là năm công thức đầu tiên và ở video sau chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp năm công tiếp 6 công thức còn lại trong tổng số 11 đơn vị công thức của môn địa lý hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở một video sau nhé thế này chào tạm biệt quý vị và các bạn